Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Dạo gần đây thì ờ, các anh em ờ, có rất nhiều thắc mắc liên quan đến cái việc là tại sao mà tôi dạo là gần đây um, Livestream khá là đều Ngoài cái việc livestream đều ra thì tôi còn up clip cũng rất là đều nữa Đấy thì phải thú thật với anh em là uh, Dạo gần đây thì tôi cũng rảnh anh em ạ, rảnh rồi Mình rảnh rồi là mình uh, thích thì mình livestream thôi nhá Mình thích thì mình ra clip thôi rất hy vọng các anh em sẽ ờ, cũng vui vẻ khi mà tôi ra clip đều anh em nhé <laughs> ừ, Vui chứ, phải vui chứ Ra chẳng mấy khi mà ra đều clip được như này đâu Cả năm rồi có khi có một mùa ra clip Mùa sinh <laughs> đẻ Mùa sinh đẻ clip nhiều như này nha anh em nhá Dã man Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào cái con game không biết là gặp những cái đối thủ ở đây xứng tầm không như cái tầm này chơi trông có vẻ nhẹ nhàng quá sau cái quá trình coi như là ở nhà tránh covid tôi đã có thời gian coi như là nghiên cứu luyện công cả tháng nay Đấy, cả tháng nay bế quan luyện công rồi nên là bây giờ tôi có khi là tôi đã trở thành một sát thủ auto chết một chiến thần line up một chuyên gia dãy chết để đấy rồi tôi sẽ cho anh em xem nhá Anh em hãy chống mắt để mà xem Đội đấy nhá <clears throat> Chấp hành nghị định 16 là coi như là thành công đấy Như thế là gọi là thành công đấy Khi mà chúng ta có thể làm những gì đấy mà chúng ta thích Và chúng ta pro hơn trong cái công việc đấy Đấy, với tôi thì nó là chuyện tử <laughs> Còn với anh em thì sao? Anh em đã coi như là đọc được mấy cuốn sách Anh em đã uh, trau dồi được bao nhiêu kiến thức lượng kiến thức trong cái thời gian giãn cách vừa qua dã man tôi đúng là tôi cũng không thể tin được là tôi chỉ có chuyện tử <clears throat> ừ, thì đương nhiên không chơi điện tử lấy đâu ra clip mà up lên cho anh em xem chính ra tôi chơi điện tử có ích ấy chứ round này có hai con táo bú chờ nhưng mà chả nhẽ lóc lại à <clears throat> thôi anh em ạ Sao Witcher lại chơi 9 ép à? 9 ép với xin ép thì thực ra làm mấy cái clip về mấy cái bộ đấy thì nó không hay anh em ạ. Ui. Nào đây. Flame nhở ừ, ok, con này được. Tí nữa 3 mét sớm, 3 mét gót được. 3 mét 2 gót ở level 5 có ma lăng lấy luôn này Nói chung ấy là mấy cái bộ như là bộ uh, ờ, đẹp thì thôi chơi nhiều rồi Meta có nhiều người chơi rồi Nên chắc chắn là anh em sẽ rất ngấy nhưng mà tôi chơi những cái bộ đấy Thay vì những cái bộ đấy chúng ta sẽ tìm hiểu những cái layup khác anh em nhé Đấy những cái layup mà anh em chưa biết đâu Đấy nhưng mà tôi đã biết rồi thì tôi tôi chia sẻ cho anh em một vài những cái layup mà sau khi update là có thể chơi được Đây rồi Xung kích Được hmm. Nhưng mà đầu game Bài như thế này thì hơi khèo anh em ạ Hơi khèo đấy nhá Chúng ta um, Ghép được cái xung kích Nhưng mà chúng ta lại không hề có những cái con có thể tung trưởng được Thực ra những cái con như là con Heaven Bomber là những cái con rất là um, nó có hữu dụng hữu dụng trong cái thời điểm đầu game đấy nhưng mà bây giờ chưa có thế như này <clears throat> Thôi chơi cô luôn vậy cô luôn nó dễ chơi cô kiếm tiền tí anh em ạ Tôi nhận thấy là bây giờ bài tôi rất yếu ở đây Đấy, trong khi ở đây anh em thấy là từ ba nhà có hai sao rồi ba nhà hai sao và cũng có rất nhiều những cái con nó mạnh Ui rồi ôi Con này lên hai luôn à Lên hai luôn à 3 mét đấy, Ờ, thế cũng chơi được 3 mét thôi được lên hai sao làm tăng cơ vậy <clears throat> lên hai sao làm tăng cơ vậy ok à, có thằng eco nhá Tức là chúng ta nếu mà muốn phá thằng eco kia là phải bỏ hết cờ ra anh em ạ có lên phá không nhỉ theo anh em tôi có lên phá không hay là chúng ta cứ chơi uh, bổ củi thôi Phá thì phải bỏ cờ ra rồi <clears throat> Chứ còn không để hai con eco được Ở đây chưa gặp nó Chưa, chưa hề gặp Nói chung là bây giờ cứ bỏ bài lên Giữ tí máu anh em ạ Mà sao không đấm được con nào kia Hai con còn một tí máu đấm chết một con đi thế nào Ui giời, chán thế Skull Hunter này Sáng xem cái gì đấy anh em ơi Về đi Đùa Cái gì mà sang xem soi nhở Có cái gì đâu mà soi Bài yếu có cái gì đâu mà soi Khổ Có cái gì đâu Bài tôi có cái gì đâu mà soi nhở Chán đời Mình cũng phải đang eco đấy Chứ đâu có phải là khỏe mạnh gì đâu nhìn trông giống như là, là đấm được người ta không Thôi anh em đừng có chú ý tôi làm gì Khổ Đang yếu lắm thế này Cố gắng giết một hai con đi giữ máu nào Còn, còn tí máu kìa Sao con này nó giật bây giờ nó giật yếu thế nhở Phở lên mấy con phở lên chán đời thật sự luôn Đúng rồi Ui rồi phải giật hai phát có chết một con ạ Bài yếu thật Chưa uh, chưa chưa ra được con con gót Về căn bản là cái con gót bây giờ Con gót là vua nó cũng ba tiền anh em ạ Nó còn khó ra hơn cả với cái con Swordman này cơ ba tiền Dã man thật sự Bỏ bài ra anh em ơi Rất có thể ra sau sẽ gặp cái thằng Eco vẫn chưa gặp cây nhờ Cho mình gặp nó một phát thì có làm sao <laughs> Đây rồi Đây rồi Vút con này đi 3 mét hai gót Ở level 5 mới chơi được cơ Kinh ấy, kinh ấy, kinh ấy <clears throat> Rao này tôi cũng sẽ bỏ cửa thôi anh em ạ Nó nhỏ nhá, nó nhỏ thôi nó nhỏ chắc chắn là nào tôi bỏ cờ tôi không thể để như này được để như này ấy nó cũng bỏ cờ là tôi toang ấy mà nó chả cần bỏ cờ đâu nó cứ để thế thôi nó vừa giữ máu được mà tôi thì cũng không phá chuỗi tôi mất chuỗi là nó giữ máu được không được à? bỏ cờ anh em nhá bỏ cờ bỏ cờ bỏ cờ <clears throat> để một con thôi để như này là được rồi mà để một con eco này là nó biết là nó như này luôn ok thôi được rồi nó đằng nào nó cũng bỏ cửa ra đấy tôi biết ngay mà ui nhưng mà chưa gặp chưa gặp mới đau chứ này sợ nhở như này chỉ làm cho cả hai cùng chết thôi anh em ạ cả hai cùng sùng hố thôi khi là bây giờ tôi uh, và nó phải đợi đến khi nào gặp nhau với tôi mới bỏ được cờ vào Bỏ cờ vào trong bàn cờ để giữ máu Trong khi đấy thì hai thằng đều rất lì đòn Đúng là vua lì đòn đây không biết là thằng nào lì hơn thôi <clears throat> Nhưng mà tôi uh, không sợ đâu Anh em ạ, tôi không sợ đâu Tôi có gọi là một cái đội hình cực kỳ lì đòn luôn Chắc chắn là đối thủ chưa biết tôi chơi cái gì Chắc chắn đối thủ chưa biết tôi chơi cái đội hình gì Đội hình cực kỳ lì đòn nhá Máu thấp cũng không sao hết Lại chơi luôn Xem thằng nào lì hơn Ờ <clears throat> bỏ bài luôn này không thèm lừa nữa luôn Rồi Chốt cái round 9 này gặp thì hơi ngu nha Thôi cho round 10 gặp 11 gặp đi Ờ được được được Round 1 gặp Ui nhưng mà cái round này mất nhiều máu quá 9 máu cơ Sir Woodman có thêm quả trứng này Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh <clears throat> Không nha anh em nhá Không không Tôi sẽ không lấy quả trứng tôi đập cho Squadman đâu Anh em ạ <clears throat> Không là không Tạm thời như này đã Bán hai con này đi là được 30 tiền này Ờ Bán luôn nhá Bây giờ cũng khá yếu anh em ạ Bán đi Trận này bởi vì là tôi à, làm content nên tôi chắc chắn tôi chơi một cái đội hình mà anh em chưa biết nhá, anh em chưa biết đâu. Đội hình mới trong meta giới thiệu cho anh em. Để anh em nắm được Chứ còn tôi nếu mà bình thường như này tôi đập trứng cho Swordman nó chuyển sang 9m ngon rồi đấy Ui thôi chết rồi Này Có ăn được quái không Ui con này yếu quá Giật đéo thua Toang lọc quái ạ Ôi rồi ôi Đồ khèo Thôi rồi bán nốt đi Bán hết đi anh em ạ <clears throat> Rồi ok Đằng nào cũng gặp nó ở round này Bán hết đi thôi Bây giờ đứa nào lì hơn thì thắng mà Máu thì tôi vẫn bây giờ vẫn đang hơn Hơn ba máu ừ. Đấy chắc là cũng là một cái điều để có thể động viên tự uh, an ủi và động viên chính mình Rồi rồi chắc chắn gặp rồi hai thằng đều mất chuỗi ở đằng này nó sao bắt đầu bỏ cờ vào giữ máu luôn anh em ạ Ok Bỏ cờ vào giữ máu thôi Đồ này thì vẫn cái viên ngọc vẫn có thể ghép được cái BKB được Để xem là thằng nào có cái đội hình eco khỏe hơn nhá Tôi tôi nghiên cứu ra tôi tìm ra là một cái đội hình eco cực khỏe luôn anh em ạ Trong cái trận này tôi sẽ giới thiệu cho anh em Tôi sẽ giới thiệu cho các anh em một cái đội hình mà siêu bá đạo, siêu lì đòn nhá, nó phải gọi là vua vua lì đòn á. Siêu bá đạo, siêu lì đòn. Dây chết cực khỏe luôn Và cái độ nhây của nó thì tí nữa anh em sẽ biết nó cực kỳ nhây Nhây trong combat cũng như là nhây ở trong trận đấu Nhây kinh khủng luôn Để cho anh em thấy được Trong cái quá trình mà Nghị định 16 của chính phủ tôi đã Nghiên cứu như nào Ok Chúng ta vẫn tiếp tục eco nha anh em nhé Tôi không sợ cái điều đấy Tôi vẫn đang cố gắng coi như là giữ tiền nhiều nhất có thể để có thể lên được level 8 Tuy nhiên cái tầm này thì, thì, cũng phải mua bài anh em ạ Mua bài để còn đép rau quài Không đến round 15 mà toang cũng có hai rau thôi Rau uh, um, chúng ta có cái rau 10 là toang Không có đồ rồi Cho cái đồ kèo Tất nhiên là tôi vẫn sẽ eco Mà thằng kia thì nó vẫn eco Nhưng bây giờ này nó vứt được con gấu vào thì ok Coi như là may mắn thì nó đẻ ra thêm được mấy cái con gấu Cũng được Đấy cho cứ vứt gấu vào Còn tôi thì chỉ vứt được cái con hai sao này vào thôi Nhưng mà ờ, cũng ờ, gọi là hơi ngu người một tí Vừa nãy nếu mà tôi không áp cái con này lên hai sao Thì tôi lại thấy yên tâm hơn Nhưng mà bây giờ tôi áp được con này lên hai sao thì Rất có thể là cái con hai sao này nó sẽ đấm chết hai con kia anh em ạ Ui rồi chết mẹ rồi Đẻ sớm thế Mất 8 máu ạ Đấy rồi Sao đi vô Đây phải mua cung rồi thôi Vô cung còn đẹp quái hai gót là có thể chơi được hai gót là có thể đép được quái yên tâm hai gót thì cái con uh, wing này nó bắn trưởng liên tục liệu rằng chúng ta sẽ gặp lại cái thằng mắc kia ở round 14 không nhở cắt chuỗi nó đi <clears throat> cho gặp ở round 14 cắt chuỗi nó nhưng mà thực ra thì tôi cũng chưa biết là tôi có cắt được không ấy tôi bị cắt hay là tôi là người cắt nó thì tôi cũng chưa biết thường là nếu mà xếp ở trong góc như này thì chúng ta sẽ yếu hơn nếu xếp ở ngoài thì chúng ta đấm khỏe hơn xếp ở giữa xếp ở trên thì chúng ta khỏe hơn xếp ở trong góc này thì có thể là đấm yếu hơn chúng ta sẽ thua và nó sẽ mất tiếp cái chuỗi lần nữa trong khi chúng ta giữ được chuỗi ở đây nếu mà nó muốn chơi gấu thì nó phải giữ lại cả con gấu ở trên bàn cờ đó ui đây rồi có ăn được không? Ồ Chúng ta có một con hai sao Nhưng cái con này thực sự là nó không có đam Anh em thấy không? Đấm mấy phát thôi mà đã mất lửa cây rồi kia kìa Lửa cây máu rồi Hay quá, lại tỉnh dậy Chói xong rồi lại tỉnh dậy đấm tiếp bạn ơi Đúng rồi, lém trượt, lém trượt u u u ui Đấm phát nữa, đấm phát nữa đi rồi ừ, Ok Mất có một máu rồi, Được quá nhờ Đấy rồi đây rồi đây rồi anh em ơi sắp tới chúng ta sẽ có cái bộ vua lì đòn đây rồi đấy anh em biết ở đây cái con này con tướng mới <clears throat> con tướng mới ra là chúng ta có thêm một cái con kích hoạt được ba con giữ máu cơ chứ không phải hai nữa đấy ba con giữ máu thì nó sẽ khác hai con giữ máu ở, ở cái, cái cái chỗ nào thì anh em có thể theo dõi trong cái đội hình của tôi nhá Trời ơi, một cái đội hình cực kỳ là nhây luôn tôi đã chơi cả ba con giữ máu luôn anh em nhá chơi ba con giữ máu luôn chứ không phải chơi hai con nữa để cho anh em thấy biết được cái độ nhây của cái đội hình đấy ok đấy gọi gọi đệ này gọi đệ khỏe chứ đấy, nhây chưa nhây chưa giết được một con gọi một con luôn đấy ui nhây chưa nhây chưa đấy đúng rồi thế này có giống như là siêu đẻ không nhở gót đẻ không nhở chúng ta thiếu con fortuner thôi Ui, đây rồi, Fortuner tèo lơi rồi anh em ơi, đủ bộ nhá. Ba con anh em ạ. Rồi, vứt mấy cái con linh tinh này đi. Vứt đi, vứt đi, vứt đi. Thế này thôi anh em ạ. Cho anh em thấy thế này. Tôi vẫn tiếp tục nhá, lì đòn tiếp anh em ạ. Lì cực kỳ luôn đấy, cho hẳn ba con này vào luôn. Eco luôn đến round 20 anh em nhá. Xác định eco luôn đến round 20 không nói nhiều. Để xem là ba con này nó có khác gì hai con không. Nhưng mà nó sẽ rất là lì đấy Đâu rồi, thằng kia mất chuỗi phải bỏ cờ vào rồi anh em ạ. À. Nó cũng chỉ mới có được một con gấu thôi, định chơi gấu hay chơi cái gì ấy, cũng chưa biết là chơi gì. À, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ có cái chuỗi cộng một đầu tiên. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ có những cái chuỗi cộng một sau đó là cộng 2, cộng 3. Nào, đẻ ra đi, đẻ nhiều nhiều tí nhá. Đẻ trên 15 máu cho tôi. Đẻ trên 15 máu cho tôi, đẻ đi. Có được 15 máu không? Ui rồi chỉ có 9 máu ít thế Tôi lại riêng cái đội hình này tôi lại cần nó phải đấm tôi nhiều máu hơn Để trên 15 máu Đấy Thôi được rồi 9 máu thì có cái kẹo cắn Còn nếu có một cái kẹo mà còn không cắn được cơ anh em ạ Cái kẹo màu đỏ không cắn được Tôi đang đợi cái kẹo màu đỏ đây Cái kẹo mà giúp cho chúng ta sống cực kỳ dai Sống rất là nhây Còn cái kẹo xanh này thì chúng ta nếu mà có thì có thể cắn được Cắn được thêm mỗi round là có thể từ 1 đến 5 máu hên xui đấy <clears throat> bây giờ rồi nhưng mà để để để chúng ta giữ tiền thôi, chúng ta up dần đến 8 mà thậm chí là có thể là tôi lên trí luôn nhá lên trí luôn không có nhiều <clears throat> anh em thấy nhây không tôi này tôi chả có quân tôi chả đép được mà máu của tôi anh em nhìn không máu của tôi vẫn đang là đứng ở trong vị trí top 6 từ dưới lên chứ không phải là cái vị trí thấp hơn không phải ở vị trí top 8 Thằng này chắc là cũng mất nhiều máu này Thằng này chắc là cũng sẽ là Chuyên 8 máu thôi Chuyên 8 máu Rồi Tôi nghĩ là sẽ chuyên 8 máu 10 máu Đấy chúng ta lại có thuốc Ok đấy chứ Rồi Run nhẹ cái nào để đép quái nào Ui Fortuner Teller lên hai sao này Chơi luôn nhưng mà ôi sao toàn chỉ có ba con dư máu này Cho coi con gì đấy có đam đi Để đép ra quái đi Đó quái 20 sắp đến rồi Ồ hay Con God of War mãi chưa ra đây này Thật là như thế luôn ạ à. God of War bây giờ là khó ra thế á à? Khó ra như thế á à? Chết cha Bây giờ tôi máu đang thấp dần rồi này 40 máu rồi thấp nhất rồi Nhưng mà tôi vẫn tự tin là tôi sẽ rất nhây được nhá anh em nhá Thằng kia nó phá chuỗi tôi thằng kia cái tội nó phá chuỗi tôi thì tôi không thể chết sau nó được à quên không thể chết trước nó được tôi phải <laughs> chết sau rồi chứ quên khổ quên quên quên tôi phải chết sau nó tôi không thể chết trước thằng mắc kia được nha anh em nhá cho hẳn bao giữ máu vào mà còn không giữ máu được thì thôi thế thì ra cái bộ ba giữ máu làm cái gì thế thì thả xóa luôn chỉ còn hai con thôi Ít ra nó phải có cái lợi lộc gì chứ Đúng không anh em Có đấy Tí nữa nó sẽ tiết lộ anh em nhé Ui còn có 30 máu á 30 máu thôi Ui tôi chết rồi Đây rồi ra đây rồi anh em ơi Ra được này Ra lấy luôn này Đép quái này Vút nhẹ cái này ơi có đầu vua đây này Cho vào cái Cho vào đi Cho vào đép quái cái nào Đây rồi Mãi mới ra được cái con có đam anh em ạ Đến bây giờ thì tôi lại tự tin cho bài vào rồi Vừa nãy bởi vì chưa có đam Cho bài vào gặp mấy cái thằng đẻ chết ngay anh em ạ Tôi chết ngay là bây giờ tôi phải chơi phải có đam thì tôi mới dám cho bài vào Xong rồi tôi eco tiếp Đấy bây giờ bọn mày đẩy đi đẩy hộ cái nhá Còn 33 máu thôi đẩy đi đẩy đi Đẩy một phát 20 máu đi nào Đứa nào vào đây đẩy phát 20 máu Ui thằng này trông nhìn trông kinh thế này Chơi gấu ra được gấu xin hai rồi này Khỏe thế Ui thằng này chơi gấu Saman anh em ơi Ui mẹ ơi khỏe thế Kinh quá Hự Chứ giờ cái trận đấu này có nhiều thằng xanh quá nhở Cây hai này Cây hai vào thay cho con nào đây Được rồi, ok Giữ lại con heo anh em ạ Con heo tí nữa có một con chết nó sẽ hồi sinh lại Cũng được Luôn ở 8 à Chắc là phải lên 9 ấy chứ Đằng nào Eco đến round 20 thì sao không lên 9 Luôn ở 8 làm đéo gì nhỉ Vẫn đang thua mà Đằng nào chả thua đúng không Vẫn thua Đằng nào trả top 8 <laughs> Đằng nào trả top 8 Thôi cứ, cứ, cứ eco tiếp đi Cứ eco tiếp đi anh em ạ Chả có vấn đề gì hết Ui Nuôi ba luôn Già này già hai này Ờ già hai luôn à Đập trứng luôn à Cũng được Đập trứng luôn cũng ok Thôi thế thôi anh em ạ Đập trứng thôi Run thế thôi Rồi ok ra đứng vào trong này Đấy, tôi vẫn giữ ba con giữ máu ở trong đội hình đề phòng trường hợp bị mấy cái bọn đây này ui rồi ôi trận này có vẻ nhiều thằng thằng mắc này tôi nói rồi tôi không thể chết trước thằng này được tôi không thể chết trước thằng này được ra bắn trưởng đi chậm quá ui giời con giả chán thế nhở ơ anh em nhìn này nhây chưa nhây chưa ồ nhây chưa ồ ồ nhây chưa Ồ, hồi sinh lại con già kia Ui, nhây chúa Nhây chúa Ồ, ồ, ồ, ồ, ồ, ồ Ơ, già tung trưởng từ phát lưỡi á Ồ Hay quá anh em ơi, nhìn này Được quá nhở Ui, <laughs> mẹ, thắng này Con kia ngồi hút mana thôi Sẽ đấm được Nhây chưa, nhây chưa Chúng ta vừa mất chuỗi rồi Bây giờ chúng ta roll con cây ba Roll con cây ba đã sầu lên chín anh em nhá đã Spirit thôi Bỏ qua đi Tôi sẽ không chơi những cái đội hình thông thường Nên là bỏ qua những con đấy Tôi sẽ hứa với anh em là chơi trong đội hình có ba con uh, giữ máu ở trong đội hình Nhầy thế nhở Lên 9 này là thế nào đây Thôi thôi thôi Rao sau rao sau tuồn đéo ra con cây ba anh em ạ Cay nhở Có ăn được thằng này không à, Chơi 6 human này Ăn được thôi Sẽ ăn được Rồi Lên 9 nhỉ Thực ra bây giờ đủ tiền lên 9 rồi đấy Cho con heo Mà lăng cho heo cho nó tung trưởng sớm anh em ạ Gọi đệ sớm Rồi lên 9 đi Cây bây giờ vẫn chưa lên được 3 nhở Tôi còn 30 máu thôi hai cái thằng người top 1 top 2 xanh quá anh em ạ nhưng mà anh em yên tâm Cứ để chúng nó gặp tôi Tôi sẽ cho anh em thấy nhá U đây gặp đây gặp luôn rồi này à, Nghe nói 6 cờ lai à À 6 cờ lai 4 exit à à, ba rồng à ừ. nghe nói cậu đang có chuối ồ nghe nói cậu đang có chuối rồi ôi ui ui ôi ừ ôi rồi ừ ôi rồi nó đang có chuối nó vẫn đang có chuối Xin lỗi cậu vẫn là cái chuối của cậu Dã man thật mạnh thế Tôi cứ nghĩ là tôi có thể ăn được Anh em ơi Anh em không có nhìn thấy gì hết nhá <laughs> Cay nhở Cay thật sự Tưởng ăn được Bộ lai mạnh quá Cần phải giảm sức mạnh cửa lai trong uh, update sắp tới thôi Tôi sẽ phải có cái thư viết cho cái bọn phát hành game mới được để bọn này ờ, tung hoành như này không được rồi Chuỗi gì chuỗi dài đấy kia Xong rồi à, Avenger Clyde nó có một đống đam thì tí đỡ thì đéo được Không được Chơi như thế mất cân bằng game quá Phải xóa bộ Clyde này khỏi game thôi Đúng không anh em? Anh em thấy <laughs> ờ, cái việc đấy là cái việc mà cần thiết thì anh em cứ bảo tôi nhá Tôi sẽ tập hợp tất cả chữ ký của anh em Để chúng ta loại bỏ cái bộ Clyde ra khỏi trò chơi này Dã man thật Mẹ nó hiểu kiểu gì luôn Khỏe thế Nhưng mà thôi mục tiêu của tôi là gì Đấm cái thằng phá chuỗi của tôi kìa Cái thằng mà nó phá chuỗi của tôi kìa Anh em thấy không Nó hai ba máu tôi cũng hai ba máu Đấy, tôi hai ba màu nó cũng hai ba màu nó cũng đâm cặp này, nó đang cặp cái này. Ui rồi, nó đang cặp thằng tương lai có ăn được đâu. Thế tôi bảo rồi. Bọn này mạnh lắm. Anh em thấy mấy cái content một vs 7 của trên kênh ấy. <laughs> một vs 7 bọn này nó đấm hết đây có thằng chơi gấu này vẫn thua này Đấy thằng này cũng chơi gấu này Gấu đéo đây Hai gấu à Hai gấu gót à Đấy nhưng mà tôi tự tin là cái bài này tôi nhây được anh em ạ Bài này của tôi hai máu, ba máu nhưng mà chung hai ba máu thôi nhưng mà nó vẫn còn nhiều màu lắm đấy. Nó không phải là hai ba màu đâu anh em ạ, nó còn rất nhiều màu. Yên tâm. Anh em sẽ thấy được cái độ nhây của nó khi mà con cây nó lên được 3 sao nhá. cây cần phải lên được 3 sao. <clears throat> Hoặc là con uh, Fortuner Teller nó lên được thêm một con 3 sao nữa Hoặc là thêm một con nữa Ok Nhây chưa? Nhây chưa? Với cả cái trận này ấy, cái đổ con cây nó hơi yếu Cái đổ con cây nó không được tăng Nó không được tăng cho lắm nó, Con cây nó phải nhiều giáp hơn Nó phải nhiều các cái đồ chống uh, chịu Trận này con cây nó vẫn chỉ có cái giáp ma thôi anh em ạ Không ăn thua à? Phải thêm đồ chống chịu vào nữa cơ Rồi nhưng mà không sao anh em ơi Cho Rubik luôn Bờ linh cho Rubik luôn Rồi Ok Đứng ở vị trí này cướp cái con gấu điện Tôi tính hết rồi anh em ơi Ồ như nào Như nào Đâu rồi Rubik đâu rồi Sắp tôi không nhìn thấy con Rubik Nhưng mà tôi ăn này Nhưng mà tôi ăn anh em ơi Nhìn thấy chưa nhây chưa Bắp bất tử liên tục Rồi ôi Cắt chuối luôn Có tiền Hay quá Được quá nhở Đây rồi Cơ hội để roll ra là con cây ba đây nhưng mà từ từ đã anh em ơi Tôi lại tự tin luôn là cái đội hình này của tôi còn sống sót còn lâu lắm trong khi đấy cái thằng kia nó lên 10 kìa Cái thằng mắc nó lên 10 kìa Anh em thấy chưa đang xả tiền đấy Xả tiền căng đấy Xả tiền căng đấy hmm. Lên 10 xả hết tiền à Chắc gì đã ăn được tôi Tôi đứng đây tôi counter nó rồi anh em ạ Chỉ đợi nó sang đây thôi Đây Ồ oh. Chỉ đợi nó sang đây thôi Nào Ui vẫn chưa gặp Gặp bọn này Gặp bọn này Cướp được cái gì đây À cướp được cái giáp Liệu có thể cắt chuối được của thằng Lai này không Nghe nói cậu đang có chuối Đang có chuối vàng đúng không Vàng khe Ồ Ờ bây giờ thì khác Bây giờ thì khác rồi Anh em nhìn đi Anh em nhìn thấy gì chưa Tôi cắt chuối của thằng Lai này Thấy chưa Ui rồi đẩy một đống máu luôn anh em thấy chưa vừa nãy nó chỉ là cái sự cố thôi cái sự cố đấy nó chỉ là sự cố thôi anh em ạ à. ôi cắt được hai chuối của hai thằng cháy luôn rồi chúng ta run cây ba rồi anh em ơi Đấy rồi hay quá Lên được con cây ba rồi Lên được cây ba là chúng ta có thể lên được 10 anh em nhá Ở round 29 chúng ta có thể lên được 10 <laughs> Ok chưa Làm quả trí không anh em thấy không Quả trí luôn Vứt bờ linh cho Glen Herat Cướp được cái giáp Sau đó thì được bắt bất tử Không chết luôn Nhây chưa Nhây cực kỳ luôn đấy Goblin à À Goblin Goblin với chúng tôi Anh em này nhìn bắp bất tử kìa Thấy chưa Bắp bất tử nhây chưa Ui rồi ôi bắp bất tử cực kỳ nhây luôn Bắp bất tử cực kỳ nhây luôn Ui những bọn này khỏe đấy Vẫn ăn Ồ Đấy Goblin xanh toàn 3 sao tôi vẫn ăn được này Bom này Được Lấy quả bom Rồi lên 10 luôn Round 29 lên 10 hợp lý rồi Cho sao Ripper vào Càng nhây, nhây thêm anh em ạ Chơi hệ nhây nhá Đội hình hệ nhây Squire được Đây rồi Zipper 2 sao Cực kỳ nhây luôn Chúng ta có Zipper nhá sẽ hồi máu luôn Vừa bắp bất tử Vừa hồi máu Vừa trói Vừa coi như là gọi đệ Đây rồi Gặp thằng Mark Nghe nói vừa lấy cầu cắt chuỗi của tớ À chơi bộ thông thạo là chơi cái bộ uh, ờ, Saman kết hợp với cả gấu à Saman kết hợp với gấu nghe nói khỏe Nghe nói khỏe lắm đúng không Ui trông kìa ui rồi ôi máu từ từ đưa lên Ui rồi ui rồi ui rồi Ôi ôi ôi đẻ nhiều thế kia ui ôi đẻ nhiều thế kia Đẻ nhiều thế kia ui ôi đẻ nhiều quá Nhây chưa anh em thấy nhây chưa Đội hình cực kỳ nhây luôn Đấy là tôi còn chưa nuôi con này lên 3 sao đâu đấy Fortuner mà lên 3 sao thì chắc là nó bắp bất tử cả ngày luôn anh em ạ Con cây chắc chắn là nó sẽ bất tử mãi mãi Nó sẽ không bao giờ chết đâu Tôi nghĩ là như thế <clears throat> Nó sẽ Con cây nó gần hết máu cái lại Được Fortuner theo lơ ở đằng sau Nó bắp cho hồi sinh Chống chết Chống uh, có cái bắp cái bất tử Chống chết Sau đó thì lại hồi dần lại máu Ở đằng sau Zipper hồi dần máu luôn đấy thế là nó lại đầy lại, lại máu kinh chưa anh em thấy đội hình hay không đấy còn cái con già nó có tác dụng nó là gây đam ở đằng sau đấy anh em chia sẻ với anh em một đội hình cực nhây luôn nhá đánh cực nhây đang có chuỗi kìa tôi đang có chuỗi thắng kìa anh em kìa đấy nhây chưa nhây chưa lại hồi sinh lại hồi sinh con cây tiếp đấy nhưng mà tôi cũng rất tiếc là cái con heo của tôi là mới có một sao thôi chứ mà con heo của tôi ấy mà nó lên được hai sao hay là ba sao thì bọn này chết của tôi rồi hay quá có giáp băng ở đây Thêm một cái giáp ma nữa Cây sẽ rất trâu Bây giờ thì mới gọi là đồ là ổn này Thằng nào có thể đục được cái con cây của tôi đây Có thằng nào có thể đục được cái con cây của tôi đây Tầm này chắc là không có ai có thể đục được con cây của tôi đâu Ok Bờ linh cho Grand Herat nó có phí quá không nhỉ Bây giờ lấy cái bờ linh này cho con khác Đây cho Fortuner theo lơ đi Fortuner theo lơ bắp nó tử sớm ừ nào Nghe nói bộ gấu Saman mạnh Nghe nói bộ gấu Saman mạnh lắm Ờ như nào Cướp được quả bom Cướp được quả bom Ui Ê ê ê, Sven 2 cái đéo ở đây Sven 2 ạ à? Chết rồi đây không phải gấu Saman Đây là co là Sven Ui Sven đồ thế giới Ờ nhưng mà như nào kia Đánh có khác gì gãy ngứa không <laughs> Ui rồi ôi Có khác gì gãy ngứa đâu Mà đéo cái thằng này xanh đấy nhở Thằng này chơi Saman 50 tiền level 10 ạ Sợ thế Sợ thế bạn ơi Xài tiền đi Xài tiền đi Cứ nghĩ là có thể ăn được tôi á Không dễ đâu Không dễ Không dễ Rồi Hay chưa anh em Chắc là lết game phải chuyển đấy anh em ạ Nhây, nhây cũng chỉ đến mức độ thế thôi anh em ạ Có khi lết game phải chuyển Không thì không thắng được thằng đấy đâu Chúng ta chuyển sang Warlock Chơi 4 Warlock 4 Saman Có thể là như thế hoặc là chơi ờ, bốn 4 Warlock với cả kết hợp với cả bom 2 Bom 2 sao thì may ra ăn được Chứ late game thì tôi thấy con Sven nó có đồ thì nó sẽ đấm hết thôi Rồi nào chơi bọn Nai này Gặp bọn Nai, gặp bọn Nai bây giờ nhá Nghe nói là bọn Nai mạnh Nghe nói Nai mạnh Trông giống như nhây tiếp đấy Nhây không? Ui nhây chưa? Nhây chưa? Anh em thấy nhây không? Ui anh em thấy kia Anh em thấy không Ui đẻ tiếp kìa Đông chưa Ui Ui sinh ra tiếp kìa Ui <laughs> Trông nghệ có vẻ như đẩy một phát mất hai mấy máu ấy chứ 29 máu chỉ còn 4 máu Vậy là mất 25 máu của cái bọn lai trong cái round vừa rồi Rồi ôi anh em thấy cái đội hình của tôi nó hay không Hay chưa Ôi hay thế nhở Các cậu đỡ hộ cái Bây giờ còn có thằng Lai với cả cái thằng ấy thôi Bây giờ còn thằng Lai với cả thằng um, Thằng thằng thằng uh, Saman thôi Ok Đâu để xem nào Có bom hai rồi Khiếp khỏe thế Có bom hai khỏe thế nhở Sợ thật sự Ui Có vẻ hơi nguy hiểm ở trong cái đao này Con sờ ven nó bớ đúng vào cái chỗ con già rồi Thôi chết rồi Quả này phải chăm sự nhiều vào con cây Chăm sự nhờ nhờ một cây cây ơi Ôi không ổn rồi Tỉnh dậy Thôi chết rồi Đẩy nhiều máu quá Ôi mẹ ơi Nó đẩy 18 máu Nhưng không sao Tôi có một cái viên hồi sinh Lên nhớ rằng cái đội hình này của tôi nó rất nhây anh em ạ à. Nó rất là nhây Và tôi vẫn có thể sống được Tôi nhây được anh em yên tâm Chưa chết ở đâu Nếu mà tôi có bị đẩy lần nữa Thì tôi vẫn chưa chết được Thôi cố gắng hy vọng dậy được top 2 anh em ạ à dễ tô hai <laughs> đây rồi lên được hai sao lốt lốt lốt lốt chén <clears throat> lốt chén anh em nhá đội hình đội hình cực kỳ là nhây luôn đấy đấy chưa chết nhá round sau kể cả có lọt vẫn chưa chết để xem nào siêu lại đội hình một tí anh em ạ không chết với cái bọn saman mất tản đội hình ra tụm lại con sven nó bờ linh xuống phía dưới này là chết ngay cẩn thận rồi ok hai hàng luôn Ui nhưng tôi lại không gặp cái thằng đấy Tôi lại gặp thằng Lai cơ Tôi chết rồi toang rồi Tại sao lại gặp cái thằng này Con già quẹt ngu quá Ăn được không đây Con già bị bớ rồi kìa Thôi chết rồi Thôi chết rồi cây liệu có làm được gì không Cây liệu có, có, có làm gì được không đây Sao có vẻ như cái con cây nó tụt máu nhiều đấy kia Con cây cảm giác tụt máu nhanh đấy kia Chói chói chói nó lại Đừng để nó đấm Chói con Avenger Clyde lại Đúng rồi Cây cố gắng hồi máu lên bạn ơi Nhây đi nhây đi nhây đi Chết rồi Mấy con ở đằng sau của tôi bị dã chết hết rồi Nếu không thì có Fortuner theo lơ thì vẫn nhây được đấy Thôi chết mẹ năm máu Nhưng vẫn chưa chết cơ Ồ Ồ thấy chưa Thấy chưa Kinh chưa <laughs> Nhây Nhây chưa Đấy Nhây thế này thì Ui rồi rớt hai thì lại câu chuyện khác này bạn ơi Nhưng mà rớt hai thì bán con gì đi Từ từ nhá Rớt hai thì bán gót of vua đi à Queen of Pain này Queen of Pain cũng được Nhưng bây giờ cần là 5 tiền 2 sao Thôi anh em ạ có có lẽ là chúng ta sẽ phải bán cái con giữ máu đi thôi Bán giữ máu đi thôi Cho hai Warlock vào đã Hay chơi 4 Warlock Tầm này còn một máu thì chúng ta sẽ không thể làm được gì đâu Chúng ta không thể lấy được những cái viên thuốc giữ máu nữa rồi một máu nó là hết cửa rồi Bây giờ phải củng cố đội hình thôi anh em ạ Nhây đến như thế thôi chứ không thể nhây hơn Được rồi Lấy một cái giáp băng cho con rớt hai nữa là xong Rua nốt nào, rút chén nào Ui, ra lên hai sao đi Nhớ ổn nhở Trông thấy vẫn nhớ ổn lắm Chúng ta có thêm 3 mét nữa trong đội hình này có 3m, 2 Warlock Tuy nhiên nếu mà chúng ta gặp cái bộ Saman ở round này thì chắc là sẽ đi thôi 3m thì nó không có tác dụng với bọn Saman anh em ạ Mẹ hy vọng gặp bọn Lai Thôi xong rồi, gặp cái thằng Saman rồi mẹ ui cái gì kia hai con Sven, một con Sven 3 sao với một con Sven 2 sao Còn mẹ thì đam con này 1000 đam là ít Thôi xong rồi, tôi ở top 3 Vãi cứt Nhây đi, nhây đi, nhây đi, nhây đi bạn ơi Ui ôi, nhây nhây nhây Ui, <laughs> Nhây thật anh em ơi Nhây thật rồi, tôi được top 2 này Anh em thấy đội hình dậy chết chưa Một cái đội hình dậy chết và cực kỳ nhây Chúng ta phải gọi đây là đội, cái đội hình vua lì đòn Chính xác là như thế Lì đòn thật sự luôn Chưa thấy một cái đội hình nào mà nó nhây đến như thế này đấy Anh em thấy không tôi uh, có 24 máu Cái lúc mà tôi quyết định là tôi bắt đầu ờ, gọi là form đội hình là nó chỉ còn có 24 máu thôi Nào gì có cái trận đấu nào mà 17 trận thua 18 à 10 17 trận thắng 18 trận thua mà được top 2 kìa anh em kìa. Chồng <laughs> nhây không? Nhây nhở anh em nhở. Anh em có thích cái đội hình này không? Thì anh em hãy để lại comment nhá. Để xem là các anh em thấy cái đội hình này như thế nào và anh em thích những cái uh, ờ, lay up kiểu dạng như này thì anh em hãy uh, comment cho tôi uh, anh em có thích tôi ra thêm những cái clip kiểu dạng như này không nhá anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo Anh em nào thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like Và anh em nào uh, chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh nhá anh em nhá C Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye